Chào các bạn Mời các bạn đến thăm diện tích dứa của uh, ông Mai Vũ Phong uh, Trên diện tích là 100 ha Trồng dứa trái vụ Ở thôn Thạch Lỗi Huyện Thành Tân Xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa uh, Và mà công ty đã uh, Cùng với ông Mai Vũ Phong để làm mô hình trên diện tích dứa này Thì uh, ở đây là ông Phong đã trồng dứa vào tháng 6 năm 2021 và đã thực hiện bón nốt trong giai đoạn trồng bằng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang. Và sau đó đến ngày 26 tháng 2 năm 2022 thì công ty Tân Phát lại cùng với ông Mai Vũ Phong để hướng dẫn bón phân Silic cho dứa tại thời điểm mà dứa chuẩn bị ra hoa à, nhằm mục đích bón tại thời điểm này để làm gì để nhằm mục đích để giúp cho dứa ra hoa trái vụ và ra hoa theo ý muốn của mình. Và ngày hôm nay đã đến kỳ thu hoạch, chuẩn bị đến kỳ thu hoạch và công ty Tân Phát, à, Silic Tân Phát đến đây để làm một cái clip à, xem là dứa dùng phân bón Silic trái vụ, xem là chất lượng dứa à, ngon, ngọt thơm, quả to, má đẹp và à, sức khỏe của cây cũng hạn chế được sâu bệnh cũng như là cho cái năng suất như thế nào thì mời các bạn chúng ta cùng vào lương dứa của ông Mai Phong để tham quan cái lương dứa trái vụ này nhé. Thưa các bạn, trái dứa đã rất to rồi. Chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch đây. Từng luống từng luống một các bạn đây vâng cái lương dứa này thì diện tích của nó chỉ là một ha thôi nhưng mà uh, cái diện tích của trăm ha thì được phân bố trên toàn huyện Thạch Thành trên một số xã của huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa và ở đây ông Phong đã ứng dụng phân bón Sinic Tân Bắc Bắc Giang vào trồng dứa trái vụ à, việc này để nhằm giúp bà con um, để làm mô hình uh, chứng minh cho bà con thấy rằng dứa dùng phân Sinic trái vụ vẫn cho năng suất cao và đây cũng là một cái mô hình để cho bà con trong huyện Thạch Thành học tập làm theo. Nào. Đây các bạn ờ, vào thăm dứa cùng mình nhé. Đây. Đây. Cái dứa này. Đấy, trái to này. Dứa trái vụ mà trái to như thế này. Mắt mở đều này. Mắt thưa trái to đấy đây dụ quả này, này đấy mà rất đồng đều nhá gần như là 10 quả như nhau cả 10 đấy các bạn đây đấy, đấy. đây nhé đây quả này quả này chắc là phải hơn cân đấy phải cân mấy đấy các bạn trông này thôi nhưng phải cân mấy đấy mắt thưa này mắt thưa này rồi thì um, đều mắt đều đều mắt và lá của nó lá của nó vào đây lá của nó rất là nhiều răng cưa và cứng lá các bạn ạ ừ, đây trái rất to này các bạn nhìn này trái to đồng đều này đấy đẹp không đấy. vào đây không cẩn thận là gai nó đâm vào đau lắm các bạn thấy nhá đấy. đây mình có thể này đây cái quả bên trong này cái quả bên trong này đây các bạn đây các bạn này để mình nâng lên cho các bạn thấy này Quả này thì quả này phải quá. cân rưỡi. Quả này chắc chắn là phải cân rưỡi. Quả này ờ, dài gần gang rồi. Ừ, dài đây mình có thể đo các bạn này. Nó to giờ là thành cái này cũng phải 15 phân. 20 Không, gần 20 dài phân. 20 phân đấy các bạn. Dài gần dài 20 phân. Và đường kính của nó thì cũng phải chắc đến... là phải 10 phải độ 12 phân. Đường 16, kính của nó. phân. 15 ừ, 16 phân đấy nhỉ. Tại là nó cũng to đấy mình vâng. thì... quả này phải cân rưỡi. Quả này phải cân rưỡi các bạn. Này rất là to này đấy ừ. đấy đẹp không các bạn đấy dứa trái vụ mà đây đây đây tiếp tục lên đây bạn này đây. tiếp tục nhé đây này đây. đấy đây các bạn này rất là to quả này cũng không kém đâu nhé ừ. quả này không kém phần đâu các bạn mắt thưa nhé mắt thưa và quả nó tròn quả đều to tròn đều đó. cân quả đây ừ. mình có thể thêm tiếp tục đây, vào cái quả này đây quả này quả này cũng vậy này cái này đường kính của nó cũng phải độ 15 16 à. gần gần một gang ừ. dài gần một gang các bạn ạ đây quả này cũng vậy nhá bạn này đây cái cái cái chỗ hàng dứa này thì mình nhìn này bạn quay từ trên này quay xuống Đây các bạn Đây các bạn này Đấy. Đây này Không phải bà, bà đi xem như thế này chụp cảnh khác. Đây Bây giờ mình vào cái, cái quả dứa này Quả này, này thì chắc chắn là phải cân rưỡi rồi Các bạn ạ Đấy Đấy Giữ nguyên giữ lâu mà cái này là đường kính của nó nó phải 15 à, 16 và chiều cao của quả dứa nó phải độ tầm 20 Đấy. và đây lá dứa rất là đẹp các bạn này đây lá dứa dày dày lá nhiều răng cưa nhiều răng cưa và nếu như chúng tôi chỉ hơi động vào một cái là nó gai nó đâm vào tay thì đến lắm, giai đoạn chuẩn bị thu hoạch nhưng mà lá nó vẫn lá còn vẫn xanh đẹp, đẹp đúng không? đây đây các bạn nhìn xanh dày tức là dứa dùng phân xinic thì cái lá của nó là màu xanh nõn chuối như thế này các bạn nhé chứ nó không xanh đen như là ta dùng NPK nhưng mà lá của nó rất dày và dày mà cứng dày và cứng như là lưỡi mát các bạn ạ đây mình có thể mình muốn cắt một cái lá dứa cho các bạn thấy này đây đây các bạn nhé cái lá của nó này như lưỡi mát luôn nhiều răng cưa này chứ các bạn thấy nhiều răng cưa quay gần để cho thấy nhiều răng cưa này răng cưa chi chít này đấy đấy răng cưa đấy hai mặt lá đều đẹp hai mặt đá đều đẹp và màu xanh đặc trưng của phân silic là màu xanh nọn chuối và đây lá không bị ờ, không bị ờ, khô đầu lá nhé đầu lá vẫn đẹp này đây thì chúng ta nhìn cái khoảng này đầu lá vẫn đẹp này đầu lá tất cả đầu lá tại thời điểm uh, chuẩn bị thu hoạch và hôm nay ngày dương lịch là ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022 ngày âm lịch là ngày rằm trung thu 15 tháng 8 năm 2022 và trên cái lương dứa 1 ờ, ha này thì ứng dụng phân bón Sinic ở đây hoàn toàn ờ, bạn quay trên diện rộng không có dứa bằng lá không có dứa bằng lá không có bị chết chết bụi chết cây không có nhé các bạn nhé mà quả đều mà quả rất là ừ. đều quả đều nhìn mình nhìn trên một cái mặt phẳng như thế này thì mình thì cũng có thể nói cho thấy rằng quả to đồng đều quả bằng nhau tương đối bằng nhau và to đồng đều và mã đẹp ở đây không bị thối trái không bị thối trái không bị chết ừ, bị vàng lá chết cây đấy và không bị uh, uh, như là nứt dứa nứt hoặc là uh, biểu hiện của những cái sâu bệnh là hoàn toàn không có các bạn nhé Thế và bây giờ thì chúng ta đi uh, kiểm tra xem có quả dứa chín nào thì để sẽ bổ cho các bạn một quả chất lượng dứa ở đây ngon thơm như thế nào à mình đã ngửi thấy mùi thơm rồi các bạn ạ mình ngửi thấy mùi thơm rồi đây vâng dứa này thì theo dự đoán của chủ vườn là đến 15 tháng 9 là sẽ thu hoạch nhưng hôm nay thì mới là mùng 10 tức là còn 5 ngày nữa thì thu hoạch nhưng dứa ở đây là đã có dứa chín dứa chín bói rồi các bạn ạ và bây giờ thì mình bẻ quả dứa này Từ từ nhá Đúng. Được rồi <coughs> Thưa các bạn là cái tiến quả dứa này đây. Tiến, tiến lên đây một chút <coughs> Tiến lên đây tiến luôn đấy. vâng à, thưa ông ông nhận xét về cái quả dứa này như nào quả dứa này ấy, là nó tròn đấy tròn đều đây này tròn đều và thứ hai là cái mắt chín nó lở. cũng tương đối đồng đều rồi mắt nó lở lở đều đấy mà đến giai đoạn này là giữ nguyên giữ nguyên đấy, đấy. Vâng, ông à, ước tính trọng lượng của quả dứa này khoảng bao nhiêu quả này ấy bây giờ là tầm như là là, là cân hai cân hai à. lặng tay không có thấy vâng, lặng tay lặng lắm lặng tay à. vâng à, mình nhận xét cùng nhau nhận xét về cái ngọn của cái ngọn của quả dứa này thế nào ông nhận xét nó thế nào cái ngọn của này cái lá của nó rất cứng đây nó nó cứng mà nó nó, nó đều lá Đấy. ngọn là lá phân tán đều đều như Đấy. Vâng. một bông hoa Đấy. như một bông hoa các bạn nhé và lá ở đây đều không bị khô mép lá tại thời điểm dứa chín nhưng lá vẫn rất đẹp các ngọn của nó ngọn lá đầu lá rất là đẹp không bị khô mép không bị uh, ờ, mắt cua đấy và lá vẫn tươi tốt quả chín mà lá tươi đấy rất là đẹp và sau đây mình bổ để cho các bạn thử xem chất lượng dứa đây thế nào nhé Được. thì các bạn thấy ờ, cắt cái này bỏ đây đi để để sau rồi sau đây mình cắt cho nó dễ đây thưa các bạn bổ... mắt thưa mà đều mắt này wow, vâng, mắt thưa đều mắt trái này. lặng này à. kiểu lưng lưng lưng tay như này Đây. nặng à? nặng nặng trái đúng không vâng ra dạ bổ đi ạ tiến lên một hai bước nữa đi tiến lên một hai bước nữa đi ạ đây các bạn này rất là vàng Đây. Ủi thơm quá. Thơm bát ngát Rất luôn. thơm. Đấy. Đấy, rất là ruột vàng nhé. Ruột vàng thơm nức lở. Thơm lắm các bạn ạ. Ừ, nhìn đã muốn ăn rồi. Vâng. Và sau đây thì ông có thể bổ ra một miếng đi ạ. Đây tôi ờ, bổ miếng này cho bà ăn thử nha. tạm thế này để ăn thôi để, để thưởng thức cái tại vườn này không cái mắt kia phải cắt thôi không đừng không làm thế Thôi được rồi cắt cái, cái mắt chứ đây là mình thưởng thức để, để bổ tạm để ăn thôi Nên cắt là... cái mắt đi một tí chút em mắt thế này là được rồi, tạm ăn tạm thế này cũng được mà. Đây. Thưa các bạn. <laughs> ngọt nặng ngọt, thơm. tuyệt vời thơm ngon tuyệt vời vâng ờ, ông từ bổ một miếng để cho chúng tôi ăn thử xem là cái dứa trái vụ dùng silic ừ, tân phát nó ngon như nào nhé. Đây, các bạn. nó có sột sột ấy. giòn Vâng, khi đưa con dao vào gọt mà nó sột thế thì ông đánh giá là thế nào? Đây là độ là cái, cái độ cứng của, của cái vỏ nó tốt mà nó à, nó sẽ sau lại là nó sẽ là rất tốt là cho cái cái cái, cái dứa này ăn nó sẽ rất giòn, rất giòn. Và đồng thời là khi mà nó đã cứng ấy thì tác động là nó không bị hay bị thối ví dụ nó có va chạm hoặc cái gì khác thì nó cũng không, không bị ảnh hưởng ờ, nhiều nhìn <laughs> bổ đã thấy hấp dẫn lắm rồi ạ. Đây. Vâng. vâng. Tôi xin uh, mai ba thưởng thức ạ <laughs> Mời các bạn nhé Dứa thơm, dứa ngọt là đây <laughs> Dứa rừng silic ngất ngây lòng người <laughs> Mời các bạn uhm. Uhm. Tuyệt vời Ngọt như mật các bạn ạ ngọt ngon quá ừ. cái dứa nó vàng này các bạn này dứa trái vụ vẫn vàng ruột vàng như dứa dùng dứa chính vụ và thơm mới vào đến nương dứa đã thơm lắm rồi các bạn này thơm này đây này đấy mà cái cái um, cái, cái, cái um, miếng dứa của nó vừa ngọt thơm nhưng mà nó không bị óng nước và nó rất là giòn để tôi ăn thêm miếng nữa nhá thèm quá ừ. Ừ. Ừ. Ừ tuyệt vời từ <laughs> Giờ ăn nghiện luôn các bạn ạ Ngon quá Dứa ở đây không những ngọt, thơm Mà khi cắt ra mình cảm thấy như là có mật ở tay các bạn ạ Nhưng mà quả lại to đồng đều quá Quả lại rất là to Đấy, trái vụ mà to như chính vụ Đây, bây giờ để các bạn Tay tay nó dính này Tay dính này, tay dính như có, như có mật này các bạn này như có mật ở tay luôn bây giờ bạn gạt ra đi đây đây các bạn đây các bạn nhé trái này thì nó phải chắc phải tầm cân rưỡi tiếp tục bạn gạt đi đây Thưa các bạn đây ngửa ngửa ngửa quả dứa ta cả cái cái quả bên nữa đây to rất đồng đều các bạn ạ mà lá nó cứng nó sắc lắm vào đây thì gai nó quấn nó đâm vào không đau không thể chịu nổi mà các bạn đây gạt cái ngọn hơi hơi hơi nứt cái này ra một tí đấy đây các bạn nhé to đồng đều này đấy đây tiếp tục mình sang đúng bên đấy mình sang đúng bên này mình sang đúng bên này đây đây các bạn này đấy này Rồi thì tiếp tục ta sang cái quả bên cạnh nhé Đây Mắt rất là thưa, mắt mở to, thưa Và lá ở đây rất là đẹp Đây mình Để có thể tiến đến thời kỳ thu hoạch nếu mà Đây, đây nếu còn độ 5 ngày nữa mới được thu hoạch Đây, bây giờ bạn quay tiếp rồi Quay Đây Quả này nữa, quả này nữa Để cho thấy ba quả liềm một lúc luôn ạ đây quả này quả này. Quả đấy được rồi Đây các bạn này ba quả luôn To như thế này Đấy to không Mắt thưa mà rất đẹp Mà mắt nó tươi Chuẩn bị đến lúc thu hoạch rồi nhưng mà mắt nó to và tươi mắt Chứ nó không bị thối mắt Nếu mà dứa dùng phân bón thông thường thì hay bị Thời gian chuẩn bị thu hoạch nó hay bị thối Và người ta phải xử lý rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật Mới hết tình trạng thối như trên nhưng đây hoàn toàn không thối các bạn nhé không thối quả tươi đẹp đây những cái hàng trong này như thế này nhưng mà rất tiếc là gai lá nó che kín cho nên là cũng không nhìn rõ lắm đây đây đây này đây đây các bạn này vào cái hàng bên này nhé đây đây quả này thì chắc chắn là phải cân rưỡi rồi đấy đây Chúng đã sang quả bên nhé Đây các bạn Có hai cái lá đầu ngọn đây này Vướng đấy đúng rồi Đấy Đây các bạn này Trái to này Tươi từ gốc cây ngọn luôn Đấy tươi từ gốc cây ngọn luôn Rất là đẹp Và ngọn nó lở như một bông hoa như này Đấy đây cũng vậy thấy nhá Chúng ta lại tiếp tục sang những quả bên này Đây, Để cũng thế thế nhé cái tỷ lệ to đồng đều to đồng đều to đồng đều cây tươi từ gốc đến ngọn lá tươi và không có những biểu hiện của mất cua trên lá cũng như là không có những cái ờ, cháy xém mép lá rồi thì rơm đầu lá khô gọi là khô đầu lá đấy các bạn đấy và bây giờ thì chúng ta sang một luống nữa để kiểm nghiệm xem là dứa dùng Sinic Tân Bắc Bắc Giang trái vụ hiệu quả như nào. Vâng mời các bạn. và đây lá nó đâm vào chân đau lắm các bạn ạ vâng, Đấy. tại thời điểm thu hoạch mà cây vẫn xanh bền như thế này bây giờ mình theo chân tôi để vào một lúng khác các bạn nhé đây ta vào lúng này ta vào lúng này nhé vào cũng khó đấy các bạn không dễ đâu ở đây thì hầu như là à. chỗ nào cũng giống nhau ở đây tỷ lệ to rất là đồng đều các bạn nhé đây cái này nó thoáng này để tôi lấy cái que tôi gạt cho các bạn nó dễ đây nhá mình sẽ xem bắt đầu từ đây nào các bạn Ui dồi, không ăn thua đâu đấy đây các bạn đấy nhá xong bên trái bên này đây. đây mắt thưa này được rồi, được rồi. mắt thưa rất tươi mắt tươi từ gốc đến ngọn nhé các bạn nhé đấy tươi từ gốc đến ngọn luôn không có biểu hiện của sâu bệnh có thể mình sang bên này đi đây đây cái này đấy dáng thì cân chuẩn này dáng cân chuẩn này mắt thưa quả to này đấy đây này các bạn này đấy đều to như nhau các bạn nhé đây quả này gần chín rồi quả này chín rồi đây này quả này hơi hồng hồng mắt đây này. đấy đây, hồng hồng bên này, này. đây các bạn này đấy rất là to và đây không có tình trạng bị vàng lá bởi vì dứa là sợ nhất là bị ờ, bị thối thân thối thân vàng lá thì ở đây không hoàn toàn không có hiện tượng đấy của đảo nữa này rất là tuyệt vời đấy, vâng. đấy. cái này tôi lá nó vẫn đẹp như lá vẫn đẹp vẫn tươi vẫn cây hoàn toàn xanh tốt không có bị thối thân không bị vàng lá không bị chết bụi chết cây đấy. đấy trông cả một cái lưng dứa này nó rất đều đều thì cho nên là mình sẽ biết là quả nó sẽ đều cây đều thì quả đều quả rất là to lá rất đẹp và không có bị và với cái dứa mà dùng phân Sinic trái vụ như thế này thì khẳng định với các bạn là sẽ cho một năng suất rất là cao. Và sau đây thì chúng ta đến để phỏng vấn chủ ruộng xem là, là dứa dùng phân Sinic như thế này thì chủ ruộng đã ưng cái bụng chưa? Đã hài lòng chưa? Đây, quay để các bạn à, xem Đấy, rất đều mời các bạn à, theo tôi tiếp tục để sang núi bên cạnh để xem dứa trên cái lương 1 ha này xem là tỷ lệ của nó quả có to đồng đều như nhau không nhé đây, các bạn mình lại tiếp tục đến với cái hàng dứa này đây các bạn này chơi con sao đây đây các bạn này đây nhá đấy đấy được rồi tiếp tục đây từ cái quả đầu này này từ cái quả đầu luống đây các bạn nhé đầu luống đây đây đây được rồi đây mắt đấy, rồi rồi to thưa mắt tươi mắt và từ xanh cây xanh từ gốc ngọn mình đây mình muốn biết cây xanh từ gốc ngọn thì bạn đây đây các bạn này thậm chí là lá gốc vẫn còn đây này các bạn này lá giống vẫn còn đây này, Đây, xanh từ gốc lên ngọn luôn đấy thì không có một cái biểu hiện gì của vàng lá các bạn nhé ừ, không có một cái biểu hiện gì của vàng lá đã đẹp không đây nhá vâng thế vào đây, đây là quả thứ nhất ta sang đến quả thứ hai quả thứ hai đây đây các bạn này quả thứ hai đây Rồi, vâng, tiếp tục vào quả thứ ba tiếp tục vào quả thứ ba đây Đấy, đây là chúng tôi chọn bất kỳ không có chọn chúng tôi vào một bất kỳ một luống dứa nào nhé đều ra quả như vậy đây rồi bạn lại tiếp tục quả quả bên trong đây, đây quả thứ hai đây rồi, rồi quả thứ ba tiếp tục vào dãy trong tiếp tục ta vào quả thứ ba thứ tư quả thứ tư quả thứ tư đây à. xong lại và vào tiếp quả thứ năm đến quả thứ năm và quả thứ sáu đây năm sáu đây năm sáu đây đây đề nghị là máy quay thứ thứ bảy thứ bảy thứ tám vẫn thế đây vâng. thứ bảy thứ tám đây đây thứ bảy đây thứ tám đây và thứ 9 đây vẫn cứ như thế vẫn vẫn vậy các bạn nhé vẫn vậy nhé Quả vẫn sai vẫn to đều như nhau nhé Không có một cái biểu hiện nào là thối lõn này Vàng lá này Và mắt Thối mắt là không có Mắt rất tươi Mắt là to <coughs> tươi Và thân tươi từ gốc đến ngọn Đấy. Và sau đây thì ta đến với đây mời các bạn là đi thu dứa cùng với chúng tôi nhá này. cái trái dứa to như thế này đấy tôi, đấy, tôi bẻ rất giòn đấy đây bẻ cái giòn ở phía dưới này đây rất đẹp cân đối cuống này bạn cho xem cái cuống xem thế nào đây cho cái cuống tươi. ngửa ngửa cái cuống ra đây đây cái cuống này thân à, rất là mập mà cuống to thì dứa quả dứa mới to các bạn nhé thân to để trắng phau và tươi tươi lên đến tận ngọn luôn và thân thân to này mình cùng nhau đánh giá này thân to này từ từ quay mặt đi bạn quay đây quay đây quay đây thân to này thân to quả to dáng cân chuẩn mắt to thưa mắt và tươi mắt và ngọn thì lở đây mình cùng nhau đánh giá chất lượng nhé ngọn lở bạn quay cái ngọn đây quay ngọn đây đây rất là tuyệt vời đấy như thế này thì không bao giờ có biểu hiện là thối ngọn thối bụng và cái ờ, dứa này cho dù mà mình có thu muộn đi một chút nữa thì nó vẫn không bị ờ, ọng nước bạn có thể bẻ tiếp một quả nữa được không ạ quả này đi quả đấy nhá được rồi nào thưa các bạn quả kia bọc bạn bẻ để xuống đất đi đây thưa các bạn từ từ, từ nha từ từ, làm quả nữa thu quả nữa thu quả nữa các bạn nhé Mặc dạ. dù là dứa to như thế này nhưng mà bẻ rất là dễ các bạn. Đấy. Tức là dùng phân Silic thì nó rất là giòn. Cái cuống nó rất giòn nhưng mà giòn dẻo. Vâng, bạn đánh giá là trọng lượng quả dứa này được bao nhiêu? Quả này chắc được, được ờ, cân 2 đến cân rưỡi. Có lặng tay không ạ? Lặng. lặng. Cái này là những quả này mình thu thôi chứ mà những cái này nó vẫn non, Nó chưa chưa phải là là già chín Đấy, đối với chín già thì những cái mắt này nó lở to to hơn nữa mà quả còn to hơn đấy hơn à. thì ờ, theo như dự đoán của chủ ờ, vườn thì 5 ờ, ngày nữa mới 5 ngày đến một tuần nữa mới thu thì là trong 5 ngày nữa thì trái dứa này sẽ to hơn nữa à. cầm tiếp một trái kia lên ạ đây thưa các bạn à. đẹp chưa để nói một câu phân bón silic về áp dụng cho dứa trái vụ thì ông sẽ nói như thế nào các bạn ấy sử dụng là phân bón Silic trái vụ thì khi dùng trái vụ ấy, thì nó mới cho năng suất chất lượng cao được vì lúc trái vụ là lúc cái thời tiết và các thứ khó khăn hơn nó không phù hợp à nó không sẽ thuận lợi cho cho cây ờ, các các loại cây trồng trái vụ phát triển cho nên là nếu có Silic thì nó cân đối với dinh dưỡng cây nó khỏe mạnh và nó sẽ vẫn cho năng suất và chất lượng cao. Ừ, cảm ơn ông. Mắt thưa, tai đẹp quả tròn cân đối quả tròn cân đối dáng đẹp nhé không bị thối mắt không bị thối nõn nhé ừ. lá này như hai bông hoa và lá mặt trong cũng như mặt ngoài hoàn toàn không có biểu hiện của sâu bệnh ở đây chủ vườn đã giảm được tới khoảng 70% sâu bệnh các bạn này đây lá đẹp tai đẹp tuyệt vời đây các bạn này đấy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 À, chăm sóc các loại cây trồng đặc biệt là với dòng cây ăn quả cho trái vụ thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Bích Thanh Tân với số điện thoại trên và nếu như các bạn thấy rằng video của chúng tôi hay hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ video này tới mọi người thân để mọi người được dùng phân silic hiệu quả trên các loại cây trồng và các bạn nhớ nhấn vào nút hình của chuông vào biển biểu tượng uh, hình của chuông và chữ đăng ký miễn phí để được đón nhận nhiều video hay thiết thực hơn nữa và một lần nữa thì xin chào các bạn xin chào các bạn cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm hẹn gặp lại và các bạn vào những video gần nhất